Chào tất cả anh em Những anh em nào à, đang à, muốn gỡ à, lại tiền trong thời gian vừa qua dịch bệnh thứ nhất là do Covid do dịch bệnh thứ hai nữa là anh em đang thua tha muốn gỡ lại tiền thì hãy theo dõi cái clip này của tôi tôi sẽ làm ngắn gọn thôi và trước tiên tôi xin tự giới thiệu tôi là Hùng và số điện thoại của tôi là 0902 42 0042 số điện thoại được à, hiển thị ở trên màn hình đối với những anh em nào đã biết về tôi rồi thì chắc là cũng rất là quen có những anh em nào mà chưa biết ấy, thì hôm nay tôi xin giới thiệu với tất cả anh em một cái bộ hột tài xỉu nó rất là mới và qua thời gian vừa qua dịch bệnh nên tôi đã tranh thủ thời gian và tôi làm ra cái bộ hột này và đây nó là một cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang 100% đó là điều thứ nhất điều thứ hai nữa với cái bộ hột này khi đi anh em đi lắc đảm bảo với anh em muốn giữ tài giữ xỉu đều có thể giữ được tôi không dám khẳng định là lắc giữ được uh, ờ, 10 chén hay là 15 chén tài hoặc là 10 hoặc 15 chén xỉu nhưng mà nếu như anh em mà kết hợp với một chút tay nghề và cái tay nghề như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn với anh em sau thì anh em có thể sử dụng cái bộ hột này để đi bất kỳ sóng sới nào nó đều rất là hiệu quả và trước tiên tôi xin giới thiệu với anh em đây nó là cái bộ hột tài xỉu là nghe tên thì rất là lạ và hột đấy gọi là hột tam sắc anh em à, muốn hiểu tại sao tôi lại gọi hột tam sắc thì anh em hãy nhìn này bên tay phải của tôi nó là cái bộ hột trợ hoàn toàn bình thường đây là cái cách phân biệt nhé và ờ, cái tên gọi nó có cái sự khác biệt này. đây là hột là chợ hoàn toàn bình thường còn đây nó là cái bộ hột tam sắc bởi vì anh em nhìn này tất cả các mặt nhất này, tôi đều quay về trong lòng mình và mặt lục mặt ngũ nó mặt lục thì đối diện bên kia rồi còn mặt ngũ đây cái hột trợ thì à, nó sẽ cái ờ, con tam này nó sẽ nằm chéo này nằm theo cái dấu giống như cái dấu huyền ở trong uh, khi chính tả khi chúng ta viết còn đây nó là hột tam sắc có khác biệt ở chỗ đó nó đây nó không phải là cái hột 14 hay là hột 13 mà mài bo xuống Đấy chính là cái sự khác biệt. Nếu như hột 14 hoặc hột 13 mà bo xuống thì cái cạnh hoặc là hột trợ thì cái cạnh ờ, của con tam này nó sẽ hướng về bên tay ờ, trái của chúng ta. Còn cái hột này thì nó sẽ hướng sang bên tay phải từ dưới lên và hướng về bên tay phải. Tránh làm mất thời gian của anh em. Bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem vài chén. Còn về phần thử nắp chén dĩa hột hạt tôi sẽ thử sau cho anh em đây nó là cái ờ, nắp cống cuộn hoàn toàn bình thường được tôi mài cạnh góc và nắp này thì hoàn toàn không tang bây giờ tôi sẽ thử cho anh em đang là ba con tam à, như anh em đi lắc tài xỉu thì vẫn có câu nghe là tam tài tứ xỉu có nghĩa là bão tam thì anh em à, ờ, làng người ta sẽ đánh về tài nhiều còn bão tứ người ta sẽ đánh xỉu bây giờ tôi sẽ lắc xuống xỉu đó. Vâng. và tôi lắc được giữ lại con nhất cho anh em xem đó lên 1 2 4 tiếp tục tôi sẽ lắc uh, giữ cầu cho anh em xem nhé và lắc kéo cầu khi người ta làm người ta khát nước thì tôi sẽ kéo cầu 224 đúng không ạ Đó, 136 xỉu số 10 Lại 113 xỉu số 5 334 xỉu số 10 tiếp đó 134 hột thì vẫn còn quay tròn trên dĩa với cái bộ hột này khi anh em lắc kéo cầu rất là dễ đó, đây là trường hợp chén phản vừa giờ tôi lắc cũng được khoảng 4 ờ, cho đến 5 chén xỉu liên tục bây giờ nó phản một chén qua tài tôi sẽ lắc xuống xỉu và tiếp tục giữ ờ, xỉu cho anh em xem đó lại về 116 nó đi một con lục về con nhất đi con ngũ con lục và về hai con nhất tiếp tục giữ xỉu 223 145 xỉu số 10 134 xỉu số 8 Đó, bây giờ trường hợp chữ phản nữa bây giờ nó qua tài số 11 tôi sẽ lắc giữ tài và lắc lên con lục cho anh em xem này nó, nó không lên được con lục nhưng mà lên hai con tứ và một con ngũ tài số 13 3 4 5 tài số 12 tiếp tục vẫn là tài không? 4 5 5 vẫn là tài nhá, tài số 14 2 5 6 vẫn là tài như đây nó cũng là một cái hột thế bởi vì cái à, thế hột 2 5 6 nếu như chúng ta đang giữ cầu tài mà làng thấy chén này hoặc là chén 156 hoặc là 256 356 tay con người ta rất là thích đánh xỉu bây giờ tôi tiếp tục tôi lắc giữ tài và giữ lại con lục đó giữ lại con lục lên tài số 11 236 vẫn là 256 ấy. tôi lại tiếp tục giữ lại ờ, ngũ lục đó 256 về 356 giữ lại ngũ lục nếu như người ta mà thấy ờ, tôi đang giữ cầu người ta muốn ờ, đánh tài tôi lại lắc qua xỉu lắc cái con nhất cho anh em xem đó 145 còn nếu như anh em muốn lắc bình thường thì hột nó sẽ rất đi rất là đều chén tài chén xỉu mà anh em muốn kéo cầu vẫn có thể kéo được đó chén trước là 145 bây giờ qua 245 bây giờ nó dừng một chén tài lại xuống xỉu 234 xỉu số 9 hột đi rất là khôn hột anh em ạ lên bão nhất bây giờ tôi sẽ lắc qua tài và giữ lại một con nhất cho anh em đó giữ lại con nhất và qua tài lên 156 hột đi rất là khôn hột và ăn độ rất là cao còn về phần thử hột bây giờ tôi sẽ thử qua nước muối cục hít cũng như là dọi đèn cho anh em xem đây trước tiên nó sẽ là cục hít này hột thì bao đẹp cho anh em hột rất là đẹp anh em nhé còn về cái hột này thì khi anh em nhận hàng tôi sẽ gửi hàng về tới tận nhà cho anh em để tránh anh à, tất cả anh em phải đi à, lên trên này mất thời gian còn cách lắc như thế nào tôi sẽ hướng dẫn anh em qua Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho anh em khi gửi hàng về tôi sẽ bao cho anh em được kiểm hàng thử hột hạt xong rồi mới thanh toán đó bây giờ tôi sẽ thử qua nước muối hột nổi hoàn toàn bình thường luôn hột nổi hoàn toàn bình thường anh em nhé cái à, màn hình vừa rồi nó hơi bị mờ bây giờ tôi sẽ dọi qua đèn à, cho anh em này trước tiên tôi sẽ dọi qua dĩa nó hoàn toàn không có gì hột cũng thế hột thì rất là trong hoàn toàn không có chấm không có bọng tiếp tục là nắp này